today. Okay. yes. As always, today we will go on with the challenges. Hello, teacher. Yes. Dạ, Hello, teacher. Hello, teacher. Dạ. Hello, teacher. Yes. Hôm nay chúng mình uh, theo như thường lệ thì chỉ à, bao nhiêu bạn cái đó là cái gì là cái gì tự các bạn không biết lên bảng nha và vâng. từ cu mới chứ không cu mới rồi không yeah. Dạ. nào hai đâu ờ, hai duy phong nhưng mà duy phong mà viết lên bảng thì luôn thấy quân biết là bạn nào thì lại kích ra ngoài mất thì lại khổ cô lắm đấy nhá ờ, đúng không khổ lắm đấy khổ cô đấy em bảo học sinh cung của cô nhưng mà tự nhiên là bay ra ngoài mất thì chết ờ, nên nhỉ à, con này thì cũng đúng luôn là cái việc mà chúng mình à, thi xong rồi đấy thì lớp mình lại đồng lên hồ nào có cô ơi ngọc đâu ra ạ này đến này Uh huh. Oh, can you hear Can you see the screen now? Ừ. Go rồi lớp mình cũng khá đông rồi cho nên là cô sẽ đành phải tắt mic của các bạn nhá, được không nhỉ? Tắt mic các bạn thì như thường lệ thì lớp mình sẽ học An Kids là học về uh, language art, right? Language art về uh, uh, cách học uh, phát âm tiếng Anh được chưa? Rồi. Các bạn nào còn nhớ hôm trước mình học gì không? What have we studied about? Con làm xong ồi nhưng với nhớ lại bố mẹ không biết đăng nhập ạ à. uhm. uhm. được rồi cái này thì là một cái app mà à, một cái app mà cô nghĩ là ai cũng nên tải về chưa cũng không cần thiết là phải vào nick của cô đâu các bạn có thể lập riêng một cái nick của mình cũng được được không nhỉ đó thì cái này là chỉ là ở trên lớp thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách học thôi và các bạn sẽ đi theo đúng cái lộ trình mà cô đang dạy nhá Ừ. Còn hiện tại bây giờ thì các bạn có thể là tự là nhờ bố mẹ là tải Khan Kids về được chưa nhở? Khan Kids Right. Đó có cái biểu tượng con gấu ấy. Còn nếu mà bạn nào mà muốn mà vào lớp của cô như các bạn này mà để cô có thể quản lý được thì các bạn uh, sẽ uh, nhắn uh, sẽ sẽ vào cái cái link link này được chưa? Rồi, các bạn ghi nhớ cái mã code của cô nhá. Uh, 73M E18 right? thì cần đăng nhập với cái mã code này là sẽ vào lớp của cô Ngọc mà OK. nhưng mà nếu mà bạn nào muốn học lớp cô Ngọc thì phải nhắn tin riêng đúng không cái này các bạn phải phải nhắn tin cho thầy Vương hoặc là uh, sẽ có một bài khảo sát để xem là có thể vào cái cái lớp này cô mình có có tên ở đây thì các bạn mới có thể vào được còn không các bạn cứ tự tải cho mình phần mềm về và uh, học theo cái lộ trình máy nó có sẵn nhá đúng không còn ở trên lớp này thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách học thôi quan trọng thì vẫn là tự học mà còn nếu mà các bạn muốn rèn luyện lớp 11 thì chắc chắn là các bạn nên nhắn tin cho thầy Vương nhá để có thể là sắp xếp lớp rèn cho các bạn học 11 thì nó sẽ tốt hơn bởi vì hè đến rồi mà ừ. cô ghi lên chat đi cô con không tải được uhm, khán ất khẽ kids right rồi <laughs> ok nào nếu mà giả dụ mà muốn vào lớp của cô thì vẫn phải có cái tên ở đây ví dụ như là cô thêm thêm tên Duy Phong chẳng hạn đó ví dụ như cô ghi thêm tên Duy Phong vào đây chẳng hạn được chưa giả dụ nhá ví dụ thôi nhá ok đợi tôi một tí Duy Phong đúng không rồi ví dụ đi ví dụ là cô thêm tên Duy Phong vào đây à, thì khi mà Duy Phong đăng nhập vào cái mã lớp của cô ấy thì Duy Phong mới thấy của của nick Duy Phong còn nếu mà giả dụ mà các bạn ờ, không đăng không không có tên ở trong này thì các bạn cũng không có vào <laughs> được đúng không right rồi à, còn nếu mà các bạn có thể nếu mà các bạn muốn mà cùng vào một cái lớp của Miss Ngọc Pantado level 1 này thì cô sẽ lập cho các bạn một cái biểu mẫu để các bạn có thể đăng ký sau giờ học nhá cái này thì cô chỉ là hướng dẫn các bạn thôi còn chủ yếu là uh, các bạn tải về này nhưng mà cũng không được uh, vào các cái phần linh tinh đâu tại vì nếu mà các bạn học không khéo ấy thì sẽ có thể là dẫn đến cái việc mà các bạn phát âm sai rồi là cái việc mà các bạn uh, khó học từ sau này bởi vì language art mà nó phải thật là khéo để trong lúc quá trình học ấy ngay từ thuở đầu các bạn đã không không bị mắc vấn đề chưa nhỉ <laughs> cho nên là trong mỗi cái buổi hướng dẫn như thế này ấy tập trung lắng nghe nhá và bắt đầu ready now. Hôm trước chúng mình đã học xong cái bộ ghép âm gồm với phụ âm này, nguyên âm và phụ âm đúng không? Các bạn còn nhớ không? Cái bộ mà gồm có phụ âm này, nguyên âm và phụ âm. Nào, ví dụ như từ này. Một phụ âm này. Một nguyên âm này. Và một phụ âm tiếp theo. Rồi, how can we spell that word? Các con phát âm từ này như nào nhỉ? À, cô xin mời bạn Hồng Phúc nào. Hello, teacher. Yes, good evening. So, can you read out loud this word for me, please? Con đọc to cho cô nào. Cat. Yes. Cat, right? Bây giờ cô không muốn dùng uh, chữ cái C nữa. Ừ, cô thay vào đó là chữ cái r, So how can you spell this word? Con sẽ phát âm như nào nhỉ? Nào, có bạn nào biết phát âm từ này không? Nào, cô xin mời bạn Ngọc Hân. À, đúng rồi, cũng rat, đúng không? Rat. Đấy, đang định gọi Ngọc Hân để hỗ trợ nào bây giờ. Cô bắt đầu xóa này nhá. Rồi, cũng là nhớ đúng không? cái này là một trong số các cái từ cơ bản được chưa nhỉ à, gần giống như tiếng Việt thôi chứ không phải là tiếng Việt nha các con ghi nhớ nhá tại vì là mỗi một cái chữ cái khi nó đứng ở một vị trí khác nhau thì nó cũng có những cái cách đọc mà giống ví dụ như âm này đọc như nào là nhỉ à, đây là C đúng không C đọc là khi nó đứng khi nó đứng đầu đầu đầu chữ thì nó sẽ đọc như nào con K à đọc câu à đúng không thế còn chữ t khi đứng ở cuối đọc nào remember à, đọc là nào có đọc theo cô nhỉ ok nào con nhớ nhìn nhìn nhìn nếu mà con nhìn thấy nhìn thấy mặt của cô không rồi nào t đó Ờ, right. Có thể là Hồng Phúc có hay học ừ, đều không? Phúc có hay học đều lớp cô không? Con trả lời cô nào? Cô cô vẫn đang nhìn thấy con đấy. Con có hay học đều không? Yes. Yes. Ồ, oh, nhưng mà những tuần này chưa biết đúng không? Thế mới nói là phải học đều để để con mà nếu mà học đều thì các con chắc là biết chứ. Con đã học lớp cũ của cô chưa? No. À, ồ, oh, dạ. yeah. Nếu mà học lớp cũ thì sẽ biết hơn. Ok, không sao. Được chưa nhỉ? Bây giờ con học lần nào bây giờ kiểm tra một bạn nữa nha. Thanh Kiêu Hoàng Phúc cũng là rất là dễ rồi. nãy bây giờ tôi sẽ kiểm tra bạn Ngọc Hân sinh năm 2014 nào. Good evening teacher. Good job, good evening. Khi mà học lớp cô Ngọc thì thường thường cô nói với các bạn là các bạn phải good evening, được chưa? Tại vì hello chỉ dùng cho uh, cái trường hợp mà nói bằng vai phải lứa thôi, đúng không nhỉ? Rồi, good, right. So, Han, I want to test you uh, about the word. Um, okay, let me let me this. Okay, what is this here? Okay, pig. So now I don't want to use this letter here. I want to um, replace this by this letter. So how can you spell this word? right? Okay, now one more time. Now, you have the word um, jam. Good job, it's jam. But now I want to re replace it into the letter Y. So how can you spell that word? How can you read out of this word? Jam. Ah, Yam, yam. Yam. Good job. And now I don't want to use this letter, baby. I want to replace it into this letter. So how can you spell the word? Ham. Yes, exactly. It's ham, right? Um, thank you, Ngọc Hân rất nhớ bài nào. Nhất là cái từ mà jam, right? J, jam, j, and ham, h, right? thì đây là gì nhỉ à, thì đây cũng là trong cái câu chuyện là uh, jam in the vat right nhớ câu chuyện jam in the vat không yes good job đó đấy mới là học sinh học đều nhá rồi ok thank you ngọc hân mình kiểm tra đến thế thôi chưa nhở và mong là các bạn cũng đã có một cái nhận định cũng như là trong cái quá trình dạy vừa rồi thì các bạn cũng đã học được rất nhiều điều bổ định bổ ích về cái bài về phát âm ngày hôm nay được chưa về cái chủ đề phát âm nào thì cô có thể hướng dẫn cho các bạn một chút trong quá trình mà các bạn tải Khan dạ. Academy right dạ. thì các bạn sẽ vào với chương trình uh, dành cho các bạn 3 tuổi được chưa nhỉ age 3 right uh, và các bạn sẽ học cách uh, học từ đầu theo giáo trình nhá được không học về cả thế nào là đọc sách nào thế nào là chủ đề cũng như tác giả của sách này uh, nhận biết từ này uh, nghe bao nhiêu uh, bao nhiêu uh, âm tiết này đó kết hợp âm tiết này rồi là mình còn đi những cái bài nó sâu hơn là về việc là à, học cách phát âm khi mà từ đó đứng ở đầu câu hoặc à, đầu từ hay là cách phát âm của chữ cái đó khi đứng ở cuối từ à, nó có rất nhiều đúng không và bây giờ thì lớp mình đã học được đến uh, phần CVC ờ, với chữ cái ở giữa là a e e o oh, hoặc là u uh, right bây giờ mình sẽ uh, lên trên phần này một chút dạ, dạ, mình dạ. sẽ bắt đầu ngày hôm nay mình sẽ đi đến cái bài là CVC uh, à, phụ âm nguyên âm phụ âm và có các chữ cái bắt đầu là các phụ âm nhá được chưa các chữ cái bắt đầu các phụ âm rồi are you ready for the class now yes or no cô cô ơi thế lên ghi Google là gì để đánh lên đây À, chút nữa cuối giờ cô hướng dẫn nhá chứ không nhiều bạn hỏi trong lúc đang livestream thì cô sẽ rất rất là khó trả lời được chưa nhở nào bây giờ mình sẽ đi đến bài tiếp theo ngày hôm nay nhá các bạn tập trung vào bài nào here we go are you ready for this yes good job spell the word bed okay the first word we have spell the word bed so which letter is oh. oh. spell the word bed. Good job, rất nhiều bạn rất nhanh rồi. It bật. Right. Đây là một âm không bật hơi, được chưa nhỉ? Hôm trước cô dạy âm không bật hơi rồi, là không có tí hơi nào khi mình giơ tay lên cả. Bập bập chỉ là sử dụng môi thôi. Exactly. Keep it up. Keep you it up. Spelled That's the word bed. Okay. Spell the word Which letter? Ah, yeah, thank you. Các bạn rất là nhanh. This is letter C. We have the sound of the beginning. C is k. Yes. K. Mình có cái à, cách phát âm của cái chữ cái C khi đứng đầu của một từ là k. Right. Cool beans. You spelled k. Ah, mm, that's the word Can. Spell the word bag. Next one, we need to spell the... À, bây giờ chắc cũng không cần phải nói hỏi nhỉ. Các bạn tự comment đáp án luôn. Yes, this is a bag with the letter B. We have the beginning sound of the letter B is B. B. Sweet. You spell... Các bạn nhớ luyện theo nha. Ông Phúc luyện theo nha con nha được nói thôi. Okay, next one. À, nhanh quá nhờ. That That exactly is the letter D. Nào, cách đọc của chữ cái D khi mà nó đứng đầu một từ là D. Yeah, D. Dog. You spelled dog. That's the word dog. Good job. Slide the letters to spell the word box. next one. Oh my god lớp mình thực sự rất là quen bài rồi what this slide the letters to spell the word box good job this letter b sweet you spelled box that's the word box spell the word cat next one yeah spell the word cat yes Here we go. We have to let us see. When is go go on with the beginning of the word? We have the sound. À, giống kiểu như con bị hóc xương cá con. Right. Good job. Yes. It's the, it's the beginning, right? Các bạn đã nắm rõ lên chưa nhỉ? vừa nay mình đã được uh, liệt kê qua các cái âm nào chưa nhỉ how to how to pronounce okay what is the sound of the letter when it gone with the beginning of the word right mình đã đi đến cái việc là cách để có thể phát âm ra được các cái âm của các cái chữ cái khi mà nó đứng đầu của một từ được chưa và đặc biệt là một từ đơn giản right. Hmm. And mm, now we have the letter B with the sound B, right? B. Nào, các bạn sẽ giơ tay trước trước miệng nhá, xem là nó có thở hơi ra đây không nhỉ? Đứa nào mà thở hơi ra đây là sai đấy. nghe nhỉ? Here we go. B. B. B. B. B. B. Right. does B. And that's enough. Không có tí, không có tí, một cái tí gì âm bù bù bù bù bù vào đây đâu nha rồi nó chỉ là bờ thôi hai cái môi chạm vào rồi bỏ ra bờ right thế tiếp theo nào mình có chữ cái c right c khi mà mình phát âm chữ cái này khi mà nó đứng đầu câu nhá à đứng đầu một cái từ nào đó mình đọc là có một thám như thế ui nó đau họng phết đấy nhưng mà cố gắng nhá one two three good job cô thấy đặng nhập cái ý mình ngọc hơn rất là tốt duy phong đâu bật cái cam lên xem nào tôi chả nhìn thấy cái đâu cả kim kim ngân cũng tốt nào ok nào tôi xem nguyên khang là nguyên khang lại chẹt ờ, đặng là mình có hai nguyên khang nhá đặng nguyên khang là một bé áo vàng xong thì có hai cái bím à, hồng hồng xinh xinh này <laughs> còn một bé là nguyên khang rồi ok trần tùng nào khánh ngân là hoàng dũng là mở cam nào vũ anh huy phúc quân này rồi Giang này, An Nhiên này. Ok nào rồi, cô thấy các bạn này Thùy Anh, Hương Chi, Minh Sáng, Thôm này, Hương Giang, Thục Quyên đây rồi. Bảo Trang, Hiệp đây rồi. Hiệp có đang ấy không đấy? Hà Bình An, Thiên Ân, Đỗ anh Dương. À ổn nhờ, chào Phúc. <laughs> right, Minh Khang này, Gia Khánh này, Khánh Vân, Khánh Trang. Vô mình đây, ô xong đây lớp mình đông thế nhỉ? Bảo Nguyên rồi ô đông quá thì thôi cô tạm thời cô không để loát kịp nhá cô dạy tiếp nhá nào chữ cái cuối cùng mà à, chữ cái vừa nãy mình à, phát âm là gì nhỉ chữ cái D để chưa nhỉ chữ cái D à, phát âm như nào là cô dọn bất kỳ một bạn nha chữ cái D nào xin mời em bé Đức Phong nào Đức Phong là xin mời trả lời câu hỏi của cô nào Yes. Yes. So how can we uh, how can we dạ. sound of the letter D when is go on the first dạ. Dạ. Dạ. Good job. À, thường thường các bạn đọc là đờ đúng không? Oh no, Duy Phong nhỉ? Duy Phong nói Oh no, it's not the in Vietnamese, right? Mm. <laughs> it's not the. Oh, it's not the in Vietnamese, right? Mình là D. The. Good job. Đức Phong học rất là tốt. Nhiều lần cô gọi Đức Phong cô thấy là Đức Phong rất là gọi bà nha. Right. Thank you. High five. I rồi tiếp tục nào mình sẽ đi đến được các cái chữ cái tiếp theo nhá nhớ này nhớ luyện tập nha chứ không là nước nước đổ đầu vịt cô ngọc tiếp tục nào ba chữ cái tiếp theo đó là chữ cái f chữ cái g and chữ cái h letter f letter T and letter h come on look at that spell the word fan. Pocket was saying it. Các bạn nghe được không có mũi? À rồi, cô đang chờ các comment tiếp theo. Spell the word fan. Yes, exactly. It's the fan. Rồi, hiểu phạm tốt lắm. <laughs> yeah. Make the sound of the letter F is. Được chưa nhỉ? Awesome. Awesome. You spelled ah. That's the word fan. job. Spell the word gum. Okay, spell the word gum. Which letter here is suitable with that word? Spell the word Thank you. gum. Hiệp phạm như kiểu là chốt sổ ấy. Đấy, hiệp sổ là G, here with the sound good. All right. Good. Thank you. Awesome. À, cô you ơi. spelled g -a. Ờ, mm. Um. That's the word. À, à đây mệt con nhá. Nó cũng không hẳn là fan. Spell the à, word. À, right. Hog. Uh, cô ơi chẳng nghe đọc fan thành fan. No, it's not. Trong tiếng Anh khi mà học uh, ờ, cao hơn, Spell the word. học chi tiết hơn, Hug. con sẽ được học bảng IPA ở trước đây con giới thiệu qua nha. Trong bảng IPA sẽ hướng dẫn cho các bạn phân biệt được cách đọc của các âm chưa nhỉ uh ờ -huh. có thể là nó là a à, sao nhưng cũng có thể là nó sẽ có những cái âm biến thể khác khi mà đằng sau đó là các phụ âm tùy phụ âm được chưa nhỉ và cái này thì cô cũng chưa thể nào hướng dẫn cho các bạn chi tiết chỉ trong một tiết học bao gồm 60 phút được đúng không mình phải học dần thì mình mới biết được chứ âm mà của cái fan vừa nãy vừa rồi nó là đây đó, âm nhưng mà cái này phải học sau nhá rất lâu sau mình mới học đấy chưa nhỉ mình phải nghe âm trước rồi sau đó thì cô sẽ nghĩ cái ý tức đọc cho các con nhưng mà phải học từ ờ, nhỏ đến lớn chứ nhỉ à bây giờ âm này là âm gì đây âm good thinking you spelled og that's the word hog good job slide the letters to spell the word Ham. Okay, which letter is suitable? Ham. Good job. À, vừa nãy bạn thắc mắc cool là beans. tiếng Anh thì là You spelled am. À, không, cái từ That's the word ham. Slide the letters to spell the word fox. Which letter here? Yes, exactly. It's the letter F. Super. Sound. You spelled fox. That's the word fox. Spell the word hat. Now spell the word hat. Which letter is suitable with that word here? Oh, here. Spell the word hat. Okay, which letter here? tôi không biết đâu nha con chỉ chọn cho số đông thôi sao đúng là việc cả các em nhá uh, one more time spell the word hat nào đa số là chọn chữ cái good thinking yes chúc mừng các bạn nha một số các bạn uh, chọn chữ cái P đọc là tại vì các bạn nghĩ đến là pat right đó thì bây giờ mới nói là mình cần phải nghe nhiều được chưa cái gì cũng phải nghe từ tai này xong nó đụng vào não chứ không phải nghe từ tai này nó lọt qua tai kia được đúng không uh ừ -huh. cho nên là đấy là cái việc mà các bạn phải nghe nhiều nhá nào vừa nãy thì chúng mình đã học ba chữ cái đúng không three letters with the three sound when it's gone with the beginning of the word right and now we have the sound when uh, the letter F is at the beginning of the word, right? And the next one, we have the letter eight with the sound. Mm -hmm. And the last one, which letter? Now, which letter is the Okay, with the letter G, with the G sound when it is at the beginning of the word, right? Mình đã học ba chữ cái nha. Tiếp theo đó là chữ cái F chữ cái G và chữ cái S khi mà nó đứng đầu ở một từ thì nó sẽ có cách phát âm lần lượt là G and right remember remember yes or no nhớ chưa nào yes or no Yes, good job. Nào cô lại nhắc lại một lần nữa nha, đừng có nghe từ tay này xong nó lại lọt thẳng tay kia thì là là tội cô Ngọc lắm đấy nhỉ? bây giờ phải dốc dốc dốc dốc dốc dốc dốc tai này xong thì để nó đọng trong đầu đấy các con nhá <laughs> mà để đọng ở trong đầu thì các bạn phải làm gì nhỉ các bạn phải speak aloud right speak aloud of the word right speak aloud the word các bạn phải đọc từ nhá here we go move on with the next letter spell the word jet. Spell the word jet. Which letter is suitable with this? Spell yes, the word the letter J with the J sound. J. J sound. Sweet. You spelled J. That's the word jet. Spell the word kid. Okay spell the word head. Right, so we did a letters. Okay, let's Spell the word kid. Yes, đúng rồi, quá Right, this is kid. Nice work. Nice you word. spelled kid. That's the word kid. Spell the word jug. Okay. Spell the word spell the word jug? Yes, it's the letter J. We make the sound J. Nice work. you Spelled jug. That's the word jug. Slide the letters to spell the word lid. Okay, cô hy vọng là cái thời gian à, trong một tháng vừa rồi cô dạy các bạn khan kít thì không có đổ sông đổ biển vì cô thấy hiện tại bây giờ các bạn đang rất là slide the letters to spell the word lid rồi rất là tốt Ooh. roll lid super you spelled ooh id that's the word lid slide the letters to spell the word jam yes it's the letter j, j. you know with the j sound? Super! You spelled jam. That's the word jam. Spell the word kid. Okay, spell the word kid. So, which letter is suitable with this? Yes, it is the letter K. Good work. Okay, come back. Now, okay, come back. Oh, à, tôi sẽ bắt đầu giải đáp các thắc mắc của bạn nha vừa rồi có bạn hỏi cô là cô ơi tại sao máy bay là plane mà ở trong này nó lại ghi là jet đố các bạn biết đấy tại sao nhỉ tại sao nhỉ có bạn vừa nay cô không nhìn thấy như là thiên ân hỏi hay là bạn nào hà hỏi à hay là ai hỏi nhỉ các bạn hỏi là cô ơi tại sao máy bay là plane nhưng mà trong bài nó lại ghi là jet tại sao nhỉ Do you know that? Ừ. Tại vì cái plan ý, à, cái plan ý, P L A N E là cái máy bay chở khách tức là cái máy bay mà các bạn thấy các hãng như kiểu Việt Nam Airlines này hay là Jetstar này hay là Bamboo Airlines này các cái máy bay chở khách để đi từ chỗ nọ chỗ kia đó không từ Hà Nội và Sài Gòn này là chưa nhỉ hay là uh, đi đến các nước khác nói chung là chở người chở khách chưa tuy nhiên là cái máy jet ý, cái máy cái máy bay jet ý thì thường thường người ta nói đến những cái máy bay ờ, quân sự ở chưa nhỉ những cái máy bay mà uh, có thể nói là những không hẳn để dùng để chở khách đúng không uh -huh. còn một cái loại máy bay nữa là cái máy bay trực thăng thì có một cái từ để diễn tả cái máy bay trực thăng đó là helicopter Ừ, đó là lý do tại sao mà các bạn cần phải học tiếng Anh và trau dồi cho mình thêm được các cái từ vựng và vốn sống từ tiếng Việt chứ đã nhá. Đâu nhỉ? từ tiếng Việt trước từ việc đọc truyện này hay là từ việc xem tivi đài báo được chưa nhỏ để mình có thể có thêm các cái kiến thức ở ngoài xã hội sau đó nhá mình học giỏi tiếng Việt rồi thì lúc đấy mình có thể học tiếng Anh một cách tốt nhất đâu nhỉ right jet uh -huh. Yeah, exactly. Hoàng Thúy Anh có comment, Đặng Nhí có comment cho cô rồi. Đó là helicopter dành cho những bạn chưa biết về cái loại máy bay này. Đâu nhỉ? Nào, bây giờ mình quay lại bài học nhá Vừa rồi mình đã học ba chữ cái đúng không nhỉ tiếp tục ba chữ cái khi mà nó đứng đầu của một từ chưa đó là những các chữ các chữ cái gì nhỉ các chữ cái gì nhỉ Yes, exactly. Is the letter J, right? Letter J. Now, letter is <laughs> the letter J, mm -hmm, letter K, and letter L, right? Khi mà chữ cái J đứng đầu thì gọi là đó mình đọc là j one more time we say j uh -huh. mạnh vào nha j Uh, ờ, next one, we have the letter K when it is at the beginning of the word. We make the sound Khi mà chữ cái K mà đứng đầu một từ thì mình sẽ phát âm là Còn cuối cùng là chữ cái L đúng không chữ cái l khi đứng ở đầu từ thì nó sẽ được phát âm là o o right cô ơi cô còn ít gì không cô Ừ, con ơi, đó là bài thứ hai nha. Thứ hai thì mình sẽ có quiz gì không? Tưởng tượng là các bạn phải học lý thuyết rồi thì các bạn mới làm được bài tập chứ đúng không? Mới thi thế mới công bằng đấy đúng không? Rồi, nào come back to the class today. Uh -huh. Đây cô chỉ dạy qua thôi nhá. Đâu là các bạn tập ký đăng ký để vào trong cái ứng dụng này và đứng ở dưới lớp của cô Ngọc để cô có thể ra bài tập trực tiếp cho các con được không? Nào, đi đến phần gọi là phần à, cuối cùng của bài học nào. Mấy lớp mình học rất là tốt ở chưa nhỉ? Tuyên Dương, Tuyên Dương. spell the word pan. Now, next one, spell the word pan. Yes, it's the letter. Spell the word pan. Now, letter P makes the sound. When is the at the beginning of the word? Keep it up. You spelled ah. Mm. That's the word pan spell the word net. Which letter is suitable with this? Ah, yes. Ah, okay, we have the word. Spell the word net. Net. Oh, okay, it's a net. Mm. Oh. -mm. Super. You spelled mm, it. That's the word net. À, cô không học biết. Spell the word mop. Spell the word mop. Yes. Lần này thì cô không cần phải nhắc được bởi vì đây giống như bản năng của các bạn ấy. Sau một spell the word thường thì các bạn mop. có thể là mm. nhận dạng được từ đây là đây là cái tiềm tiềm tiềm năng của các bạn đó. Chờ nhỉ? Mm. Mop. Good thinking. You spelled mm off. That's the word mop. Slide the letters to spell the word pen. Which letter here? Ah, thank you Mikang. Yes, Mikang comment đầu tiên đó là letter P. Make the P sound, right? Great. You spelled pen. That's the word pen. Mm. Slide the letters to spell the word nut như ý luôn rồi vẫn là những cái bạn đó có thể luôn các bạn slide the letters to spell the word nut nut mm. keep it up you spelled mm, ut that's the word nut nut spell the word man Okay. am with the mm. sound. Great. Here we go. Now, hold lại một chút nha. Yes, we have three letters, right? Letter M, letter N, and letter P, right? When letter M. Okay, how we spell word M. Yeah, like this letter M, right? Uh, is at the beginning of the word. It makes the mm sound, right? Okay, repeat after me. Mm. Mm. Mm. Mà thường thường tiếng Việt người đọc là m. Oh, no, it is no one more mờ in English, right? We just have a mm. Mm. Right? The next one When uh, the letter and is at the beginning of the word, we have the uh, n sound. Nào, khi mà chữ cái and đứng đầu của một từ mình sẽ có phát âm là n. Right? Cái này nó hơi tắc mũi một tí nhá. N, right. Nào, nào, one một time. tự nhiên thấy mũi nó rung rung lên được chưa? Mm. <laughs> Now the last one is the letter P, right? Make the p sound. Và vâng, này các bạn tiếp tục giơ tay lên. Uhm, và lúc này đã có cái âm bật vào tay rồi. Khác với chữ cái B đọc là b và không có tí âm à, không có tí hơi vào tay thì chữ cái p lại có âm bật thẳng vào tay. Yes. Uh -huh. Về với nào? để có thể là ôn lại tất cả các bài hôm nay thì chúng mình sẽ nghe một câu chuyện nhá right are you ready for the story today yes are you ready for the story các bạn sẵn sàng để nghe chuyện chưa không không yes or no yes or no là comment cho cô nào ready oh, ready hả huh? yes yes bây giờ yes chứ right yes Now here we go. We have some kinds of story today and I put you ones of some. Okay, today we will go on with the story Baby Cat. Today we're going to read about baby cats. Mm -hmm. Cat starts with the letter C. Yeah. Trace the letter C. Cat is beginning with the letter C, right? Super! You traced the letter C. The letter C makes the k sound. K, k. Cat. Can you say cat? Cat. The word cat is spelled C A T. C a. Drag the letters e, to spell the word C. Cat. A. T. You spelled the word cat. I can't wait to learn about baby cats. Let's start reading. Baby ah. cats. Stick me on with story, baby cats. Kittens. Kittens are baby cats. They are often born in a litter of three to five. Okay. Kittens. Sometimes mom carries her kittens. She picks them up with her teeth. The mother cat is carrying her kitten. Yes. Tap the kitten. Okay, they offer me to uh, tap the kitten. You found the kitten. con uh, uh, The kittens cry when they are hungry. They purr as they drink mom's milk. Tap the kitten to hear its cry. Okay, now we need to tap the kitten to hear it cry. They also purr when mom grooms them. How does it purr when mom grooms them? Growing kittens. Older kittens groom themselves. They lick their paws and wipe their faces. What color are the kitten's eyes? Okay, so now choose me. What color is the baby kid, baby cat eyes? What color? What color? What color are the, the kitten's baby eyes? Kitten eyes? Blue, exactly. Blue. That's right. The kitten has blue eyes. Then kittens stretch out to relax. Big yawn. Looks like it's time to take a nap. We learned so much about kittens. Thanks Thank for reading with me. Here we go. Now, so we have a story about a kitten, uh, baby cat, right? So, uh, who will tell me how many cats in a litter? Okay, who can tell me how many cars in the litter as usually? Thường thường một đàn meo meo con thì có bao nhiêu con nhỉ? Vừa nãy trong bài có đề cập how many? Hmm, câu này khó đúng không? Ờ, oh, cô xin mời bạn Ngân Khánh nào, Ngân Khánh đoán không? hoặc là năm con cô ừ trong bài có đề cập chính xác có năm khi đến cho đến mấy con cho đến 7 con nhá đấy và thường thường là khi mà mèo con mà nó grow e- lên một tí nào nó lớn lên một chút nào thì thường thường nó sẽ làm gì glooms glooms là kiểu liếm lát các thứ ấy, thì nó sẽ như nào nó sẽ còn để mẹ nó grooms cho nó không khi mà mèo con ờ, lớn lên một chút thì nó còn để cho mẹ con grooms nó không grooms liếm láp con à no rồi thì nó sẽ liếm láp như nào nó sẽ nào nhỉ comment cho cô nào nó sẽ làm gì nhỉ đúng rồi nào bây giờ các bạn giơ tay meo meo lên nào it's a paw right rồi nó sẽ tự lấy cái paw của nó được chưa không rồi lick à được chưa nhỉ xong thì nó bắt đầu nó bồi hết lên mặt các thứ lên người lên người đấy, ờ, đấy, gọi là uh, grooms uh, à, Excel luôn nó sẽ tự <laughs> nó thực sự liếm láp mà mình hay gọi là rửa mặt hay là tự đi tắm rồi chính xác rồi uh, bài ngày hôm nay thì chúng mình ấy, thì tổng kết lại là chỉ có mỗi là uh, cách phát âm của các phụ âm khi mà nó đứng ở đầu của một từ được chưa nhỉ có rất nhiều các phụ âm mà mình vừa học uh -huh. tầm 12 cái đúng không 12 15 gì đấy ừ. và sau đó cuối giờ thì mình có học về câu chuyện của kittens right những chú mèo con xinh xắn đáng yêu được chưa nhỉ ừ, bài hôm nay thì hơi dài cho nên cô chưa thể nào mà chỉ cho các bạn các cái từ mới ở trong câu chuyện tuy nhiên ở ờ, những bạn đã theo dõi cái câu chuyện vừa rồi thì có thể biết là uh, meo meo con thì thường thường sống theo đàn là từ 5 đến 7 con meo meo nhà họ được chưa nhỉ rồi sau đó thì là các meo meo con thì uh, thường thường sẽ để cho mẹ à, cắp vào cổ ấy đúng không cắp vào cổ xong tha đi tha về <laughs> đúng không nhỉ rồi à, nó để cho mẹ nó tự liếm láp người nó nhưng mà khi mà lớn lên một xíu xíu xíu, xíu thì nó không cần để cho mẹ nó liếm láp người nó nữa mà nó sẽ tự làm cũng giống như chúng mình ý bây giờ chúng mình đã lớn hơn một xíu rồi thì mình phải biết là tự làm việc của mình đúng không nhỉ mình có thể tự mặc quần áo này đúng không mình có thể tự chải tóc này right mình có thể tự đánh răng tự rửa mặt tự đi vào bếp đổ rác nhá không cần phải <laughs> nhắc đâu tiếp tục là bạn nào mà cao hơn một chí lớn hơn một chí thì mình có thể tự rửa bát rồi đúng không đúng chưa nhở rồi tự quét nhà nữa này giống như kiểu baby kitten ra bạn ấy lớn hơn một chút có để bạn mẹ bạn ấy phải liếm lát cho đâu đúng không nhở thì chúng mình cũng thế nhá khi mà mình đã lớn lên một chút rồi thì mình nhớ là tự làm các việc cá nhân của mình và làm thêm cả các việc nhà nữa đây không phải là giúp đỡ bố mẹ đâu đây gọi là tự làm việc của mình bởi vì việc nhà đâu phải là của mẹ mà là mà mình bảo là mình giúp đúng không right rồi thế bây giờ là sau cái bài học ngày hôm nay nhá vừa có kiến thức nền này vừa có kiến thức xã hội nhá từ ngày hôm nay cô hy vọng là những bạn nào chưa cầm chuột quét nhà thì cũng bắt đầu cầm chuột quét nhà đi được không nhá rồi giống như bạn meo meo ấy bạn ấy có thể là tự liếm lắp bạn ấy rồi tự rửa mặt đi nhá không phải để mẹ cầm khăn chải mặt rửa mặt cho mẹ rửa mặt cho đâu à tự cầm bàn chải đánh răng này đi đánh răng nhá nhớ là đừng nuốt kem đánh răng đấy <laughs> and now it is the end of class today I hope that is helpful for you um, yeah and now it is a bad time you need to brush your teeth wash your face and go to sleep hẹn gặp lại các em vào thứ hai nhé và nhớ là vẽ cho cô cái bức tranh về ngôi nhà nha thứ hai cô có yêu cầu là vẽ bức tranh về ngôi nhà trước cô thấy ai nộp đâu nhé okay so now say goodbye bye bye and see you on Monday bye bye Okay, and I will um, open all the microphone for all of you. And then we say goodbye and good night. Bye-bye. Bye-bye teacher. Bye teacher. Thôi từ lần sau bắt đầu. Bye teacher. Bye bye, Goodbye. I see you then. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cô nhà nha. Chưa thấy bạn nào nộp ở trên nhóm đâu nha con vẽ xong rồi cô ạ. Ừ, thật thì nộp đi nộp nộp ở trên nhóm giỏi tiếng anh cùng con đi xong thì để cô còn cô còn ngồi cô in được chứ <laughs> đúng không ừ. right tô màu đẹp rồi nhá ừ. cô cũng vẽ đấy hôm sau cô khỏe cả lớp okay. <laughs> bye bye see you then